bạn cảm thấy như năng lượng của mình không còn nữa bạn không muốn làm bất cứ điều gì khi bạn cảm thấy như bị suy sụp tinh thần mất động lực hành động khi bạn cảm thấy như đêm tối trong cuộc đời thật sự tối tăm sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời khi bạn cảm thấy đó là ba trong số những từ mạnh mẽ nhất có thể được đặt cùng nhau trong lúc này khi bạn cảm thấy bởi vì cảm giác đó có nghĩa là bạn vẫn ở đây bởi vì cảm giác có nghĩa là bạn vẫn còn thở bởi vì cảm giác có nghĩa là bạn vẫn còn một cơ hội vì cảm giác có nghĩa là bạn vẫn có sức mạnh để chống lại những đau đớn chống lại những nỗi đau đang dỉ máu chống lại sự tổn thương chống lại đau buồn chống lại chán nản vì vậy bất cứ khi nào bạn cảm thấy khối lượng công việc dường như chiếm hết thời gian của bạn bạn cần dừng lại và nhớ lại lý do tại sao bạn đầu tư thời gian cho công việc này không bao giờ đánh mất sự thật rằng không có hố nào quá sâu khiến bạn không thể leo lên và thoát ra Tôi sẽ không cho phép bạn bỏ cuộc. Vợ bạn sẽ không bao giờ cho phép bạn đầu hàng. Con bạn đang chờ bạn. Hãy nhìn đi. Đó là lý do tại sao sẽ thúc đẩy bạn đào sâu hơn và đi xa hơn. Đó không chỉ bạn nợ chính mình, nhưng bạn nói với mẹ của bạn, bạn đã làm. Bạn nói với bố của bạn, bạn đã làm. Bạn nói với anh trai bạn, bạn đã làm. Bạn nói với chị, bạn đã hoàn thành. Vì vậy, tùy thuộc vào bạn. Để không bao giờ giảm giá trị công việc của bạn. Và một người đàn ông khôn ngoan đã từng cho tôi một lời nói khôn ngoan. Và bây giờ tôi đang truyền những lời khôn ngoan này. Bạn hãy kiểm soát vấn đề của mình. Vì vậy, khi bạn cảm thấy như đang đối mặt với những khó khăn, đây là thời điểm để bạn đi đến mục đích của mình. Đây là thời điểm bạn hành động. Nói một cách đơn giản, tôi ở đây cho đến khi bạn đi bộ qua sân khấu với tấm bằng tốt nghiệp trong tay. Tôi ở đây cho đến khi bạn bước lên bục và cầm chiếc cúp trong tay. Tôi ở đây cho đến khi bạn ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của thành công. Và ngay bây giờ bạn cảm thấy choáng ngợp vì quá tải học tập. Bạn cảm thấy choáng ngợp vì công việc. Bạn có gợi ý nào giúp chính mình tiếp sức trong kỳ thi, trong công việc này không? Bởi vì lựa chọn duy nhất của bạn là tìm ra điều này và bất cứ điều gì. Bạn có thể, bạn sẽ làm và bạn phải làm. Nhìn đi, bạn hiểu rằng thời gian quyết liệt đòi hỏi các biện pháp quyết liệt và biện pháp của một người được xác định bởi những gì họ sẵn sàng. Làm gì để đảm bảo chiến thắng bi kịch? Thước đo ý chí của một người là được xác định bởi những gì họ sẵn sàng làm để đảm bảo thành công hơn thất bại. Thước đo ý chí của một người được xác định bởi những gì họ sẵn sàng làm để đảm bảo hành động trước khi thất bại. Và bây giờ, bạn chọn chiến đấu cho tương lai của mình và đó là lý do tại sao bạn ngồi vào bàn học, đó là lý do tại sao bạn làm việc. Tôi hứa khi niềm đam mê của bạn đang thúc đẩy bạn đến đích, tôi chỉ cần bạn không bao giờ quên rằng bạn xứng đáng. Nếu thành công là con của bạn bạn vừa mới sinh nở và sau đó ôm ấp và tận hưởng thành quả lao động của bạn nhớ trong lúc này tôi cần bạn kéo tay áo lên tôi cần bạn thắt chặt găng tay đấm bốc của bạn bởi vì bạn đang ở giữa một trận đấu quyền anh hạng nặng và cuộc sống cần cố gắng bạn chiến đấu trả lại với hàng loạt các cú đấm và đầu đối thủ để vượt qua và giành chiến thắng. Nhưng bạn tin đi, cuộc sống sẽ tiếp tục kiểm tra bạn. Hãy tin tôi, cuộc sống sẽ tiếp tục, cuộc sống sẽ tiếp tục đẩy bạn đi. Bạn bỏ cuộc hay cố gắng phá vỡ mọi khó khăn. Hãy tin tôi, cuộc sống sẽ tiếp tục kiểm tra bạn nhưng bạn là kim cương và thành công vì bạn trở lại sau một ngày thất bại và bạn trở lại nhiều lần cho đến khi cánh tay của bạn được nâng lên chiếc cúp cuối cùng. Vì vậy, tôi cần bạn nói tích cực cho hiện tại và bỏ qua tiếng nói kháng cự bên trong của bạn bởi vì khả năng khôi phục và kiên trì của bạn sẽ cho phép bạn thành thạo các kỹ năng quản lý thời gian của mình. Điều đó sẽ cho phép bạn phá vỡ tất cả những gã khổng lồ và làm bất cứ điều gì một cách thông minh hơn. Điều đó sẽ cho phép bạn vượt qua bất kỳ trở ngại nào. Hãy nhớ khi bạn tiếp tục gặp những khó khăn, mệt mỏi chán trường. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn còn thở và có cơ hội tiếp tục đạt được. Đây là một ngày tuyệt vời để giành chiến thắng